Hello, chào tất cả các bạn. Lê Mai đã quay trở lại với cái chương trình hệ thống bao cao su siêu thị 18 ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay Lê Mai xin giới thiệu cho tất cả các bạn biết rõ về cái dòng sản phẩm bao cao su Gold. Đối với dòng sản phẩm bao cao su Gold này á, thì nó một hộp thì nó gồm có À, một lốc thì nó gồm có 10 hộp và một hộp thì nó gồm có hai cái nha các bạn và nó được chiết xuất là từ bên Hồng Kông thì à, cái ngày sản xuất và hạn sử dụng á, thì mọi người xem giúp dùm bên Lê, Lê mai là ở à, nó nó dán ở ngay cái phần à, à phía dưới đáy ờ, ở phần bao bì á nha các bạn nha thì à, đây là mã cốt của cái dòng sản phẩm bao cao su gon này nha các bạn thì à, đối với dòng sản phẩm bao cao su gon này á, thì nó có cái tính năng đặc biệt à, của bao cao su gon này là à, kích thích chị em khi quan hệ tình dục rất là hưng phấn giúp cho các anh hưng phấn hơn và thỏa mãn hơn trong cái cuộc yêu của mình dòng sản phẩm này á, là chỉ dùng cho nam sử dụng thôi nha các bạn bao cao su su này là có nhiều gai râu mềm ở phần đầu bao cao su nó còn có cái màu vàng không mùi sản phẩm không chỉ hỗ trợ tăng cường bản lĩnh của đàn ông cho phái mạnh với cái kiểu dáng hiện đại ôm sát vừa vặn mà nó còn giúp cho cả hai nhập vào cuộc nhanh uh, cuộc yêu nhanh hơn uh, với cái chất dầu bôi trơn phía ngoài của sản phẩm mang đến cái cảm giác uh, cảm hứng nhanh chóng và duy trì được uh, suốt cái cuộc yêu của các bạn thì đối với cái dòng sản phẩm bao cao su siêu uh, gold này á thì uh, các bạn uh, bên uh, Lê Mai á, thì uh, khách hàng á, đặt rất là nhanh uh, khi những bạn nào á, mà quan tâm hoặc là muốn mua hàng á, thì các bạn hãy truy cập vào cái đường link ở phần phía dưới phần mô tả các bạn thì đây là số điện thoại của tên gian hàng của Shopee siêu thị 18 à, ở à, à, trên gian hàng Shopee siêu thị 18 này á, thì à, có ghi số điện thoại rất là rõ các bạn xem kỹ số điện thoại và có gì á, thì liên hệ bên Lê Mai sẽ hỗ trợ hỗ trợ cho các bạn các vấn đề mà các bạn đã thắc mắc nha thì Ờ, khi các bạn đặt hàng tại đây á, thì bên Lê sẽ giảm giá ưu đãi luôn cho các bạn là từ 40 đến 50 phần trăm luôn nha các bạn à, khi à, các bạn đừng quên là đăng ký kênh thường xuyên để xem các video liên quan tiếp theo các bạn nhé Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và theo dõi hẹn gặp lại các bạn vào những video lần tiếp theo chào tạm biệt tất cả các bạn bye bye